Rồi, chào cả nhà ha thì hôm nay mà cả nhà theo chân ờ, của lúa TV đi xem chài cá trên sông nha các bạn không biết có, có được nhiều cá hay không các bạn ơi rồi mà các bạn ờ, theo dõi ờ, video mình nha cá không đây có có kìa ồ cá dồ luôn to nhóc trơn nè ôi ôi thôi đây cả nhà ơi mới chạy có một trời nè cả nhà có chạy cá luôn nè xong thì à, nhiều cá thì cả nhà đó giờ à, mình à, mình theo cầu tư mình đem cái chài này lên trên lò mặt lộn các bạn để mà gỡ cá nha chài cá nhiều lắm các bạn cái này là chài một chài chắc đủ ăn luôn các bạn ơi đây nè cô tư có để sẵn cái xô để đựng cá này các bạn mới Đây có gái mồi gì không? Có, có được con cá chép nè. Anh vợ hay là Ờ, cá quá trời luôn cá này nuôi được này, cá chép này nuôi được ờ, chết cánh cỏ cái trời nãy trời ờ, nó hơi xéo đó có linh nữa hả có linh nhóc luôn kìa chài một là đủ kho ăn rồi Rồi chài chừng mấy chài vậy? Ba chài là xong. Mấy bến này chứ đâu có. Còn chạy đâu nữa không? hết rồi chạy nữa rồi khơi lặn cây dính cây đủ lặn chữ nổ sâu lắm cái này cá giò nhiều không cô tư cá giò nhóc còn được cây khóc ha nhà thấy mấy ông câu dính quá trời luôn rồi. không mua thì kêu vô coi rồi coi coi ấy rồi cái này giờ làm gì ăn không kho thì chỉ làm chiên chỉ làm cái này nè. cắt xương nhiều cá trắng nhiều nè có được con có giò có thì ờ, đây cả nhà nhiều cá này cả nhà đó, ở quê mình đơn giản vậy đó thì ờ, sáng sáng ra xong chài cá thì ờ, chài dừng chài dài dài chài là có cá ăn các bạn thì bữa nào mình cũng thấy cậu sáng nào mình cũng thấy cậu tư mình đi chài cá nữa các bạn thì cậu tư chỉ cần cầm ra mấy xong nè quăng chừng khoảng một hai chai hoặc là ba chai là có đồ ăn ăn các bạn Thì giờ <laughs> thấy cá có mấy con cá nhỏ nên cậu tư đi ờ, thả bớt này các bạn thấy chết không trời rồi rất ngon rồi à, ờ, cao lên bên trong là những cái đè nuôi cá những cái nhà dạ. thì do ờ, cầu tư á móc ờ, đất lên trồng ít nên ờ, có mấy cái đè nè nuôi cá cá để hết trơn rồi còn mấy con à mấy cái mà rảnh này để ăn rồi mấy cái này còn thả không không cái gì này giờ chạy cái này là dục tắt ừ, mấy cái liền thôi các bạn giờ mình cứ đi theo ông coi tư mình đi ờ, chạy thêm một chạy thứ hai chạy là không biết có trúng hay không cái này chạy dưới sông thì trúng thất nha các bạn bây giờ đây chạy chạy thứ hai chuẩn bị chạy đây ờ. ngay cái bánh này chỗ này cát nó dịu Mỏng ục mới chạy đằng kia sợ nó nhé Chú Hót cái này hơi tròn Có dướng ba lục bình này cái này chắc uh... ba lục bịch đó dướng lục bình nó nổi rồi à. đây cả nhà ơi, những cái trường hợp như là dưới lục bình như vậy thì cá nó ra hết nha cả nhà tại do cái ờ, dòng sông á, nước nó sâu á mà cá mới hút mà trời mà dưới lục bình thì nó nó nổi trên trên mà cá ra hết à. trơn à khắc khắc khắc khắc giờ đừng con cái này vô được một con một mình rồi bắt ra thôi cái này dính dướng vô nhánh lục bình cái cái quất luôn Như đây đủ kho rồi Thằng tám đi câu gì ta ừ. Câu nhiều hơn rồi ok cả nhà ơi do ông cậu mình chài chài chài để đủ ăn là vô bạc mình thấy ông tám của mình đang câu cá ờ, dò trên sông là nên mình lại mình quay cho các bạn xem không biết có cá nhiều hay không em ngày ông tám à, mới bắt đầu xuống câu à rồi các bạn à, xem à, đi cùng mình đi thêm câu cá nha đang ngồi về coi ông tám câu cá chút mà nay đâu thấy ốc cá nhiều đâu ông tám có cá ốc đủ chứ không mẹ trên kia mình để xuống giật lên để giật lên đủ mẹ cá chút chút không à bao ơi dạ ờ cái à, câu nhỏ <laughs> gì việc nó không trời trời lên câu ha chưa có con nào đủ mơ vô khởi đây đây mồi em móc mồi vô thử coi bữa nào chỉ bài mồi câu cá thử coi à. thấy không câu nhiều quá mà móc chó vậy hả nhưng mà thơm không nhưng mà đây đâu câu rồi đúng không đủ ăn là gì vậy là tự dạy luôn không ta bỏ về tự chạy mồi xuống không nó con gì nữa. xong là lục bình quá trời luôn ta sẽ thuốc cái gì mà chết trơn kìa có cái cái mít bệnh là ông chính ông có ai à, ngủ dữ không mà đó nhà ông đó bữa nào ông ngủ dữ lên chưa ngủ dữ hả ơi Ghĩa Đây, giật phát đầu tiên tới quất nha cả nhà Giờ thì ông Tám chuẩn bị móc mồi lại mà Thì do cần câu này, cần câu nhỏ nên móc mồi nhỏ nha cả nhà Chủ yếu là câu cá nhỏ thôi Câu này cũng có thể giật cá lớn nha, nhưng mà hiếm lắm cả nhà ơi Giật vậy là nó nhát không? Bắt nó, nó bắt mồi rồi đó rồi lên lên chắc à ô oh, quá nhỏ một em đây cả nhà con đầu tiên nha cả nhà thấy à, có tinh thần hưng phấn rồi đó đây, à, mình tiếp tục mình à, theo dõi tám câu được nhiều các bạn con đầu tiên chìm cái phao xuống nhỏ mà nó cũng lô quá ha thích ăn mà viên mà nắng là 30 phần trăm đạm à. mà có đạm là được rồi phải không ví dụ này một ống ờ, dầu chuối dầu chuối cho mua là nguyên hộp không à, màu ống là đủ rồi gì hả màu ống với ờ, thức ăn 30 đạm ăn đủ mẹ chừng ờ, hai nắm gì ba nắm gì bỏ vô mình ngâm cho nó mềm ừ bềm xong xuôi rồi bắt đầu mày mới đổ mày chắc nước ra mày bỏ mày đổ dầu chuối vô rồi mày bóp bóp xong xuôi hoàn hoàng cái mày mới dắt cám à, bột lên cám lên hả và cái mà cám mà thứ giữ cá đó à. lên một em nữa con thứ hai <laughs> con này hơi hơi hơi, hơi bự thôi con này cũng cỡ con bự hơn nó chút câu chừng chục con đủ kho cá ăn à nó vô đó một em nữa nha đã chưa lứa lứa không đều đều con này bự hơn nè và em vài dạ, con nó đủ kho đó rồi chỗ này chắc ờ, về luôn hả ông tám thì à, nãy giờ ngồi xem ông, ông tám câu cá à, dồ các bạn cá cha thì cũng hơi lâu chắc mình cũng à, xin phép dừng video ở đây thì à, mến chào các bạn nha thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nếu các bạn thấy video hay thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần mình các bạn